tukang laku sông bên đời tình là tình tình là tình tình lần chỉ hai ơi một ngày dài thế quá cửa ba ơi đi về chia mà bao y quyết địa nửa ơi tuần răng y quyết địa mặt mơ là mơ thường mặt ni hà tinh tinh dòng tinh tinh tinh dòng tinh tinh tinh tinh ra bên đời tình là tinh tình là tinh tình bằng chỉ tư ơi lòng vai mudar. tem